đây là cái đội hình dự kiến ra sân của hai đội bên phía AC Milan vẫn tung qua cái sơ đồ là 4231, còn bên phía Empoli chơi với sơ đồ là 412 4312 nha anh em. Thì hàng công cao nhất bên AC Milan đó là Giroud. Thì anh em thấy AC Milan tuy trận sau là gặp thằng à, Napoli trên đấu trường cúp C1 rồi nhưng mà hiện tại AC Milan vẫn tung qua cái đội hình mạnh nhưng mà cầu thủ mới rất là nhiều nha anh em, tung ra đội hình cầu thủ mới cũng rất là nhiều. Thì mình sẽ tiến vào cái phần mà thành tích gần nhất của hai đội cho tất cả anh em xem luôn. Thì anh em thấy À, vị trí trên bảng xếp hạng của AC Milan đang đứng vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng và có 51 điểm sau 28 vòng đấu. Thì à, tính theo thằng AC Milan này cũng đang đứng vị trí tốt trên bảng xếp hạng nha anh em. Cứ kém dưới đó là thằng Inter. Inter với thằng Roma thì anh em thấy hai này đang có 50 điểm. Nhưng mà Inter vẫn có đấu cúp C1 Roma thì hết đấu rồi nha anh em. Bởi vậy um, AC Milan cũng sẽ thắng trong cái trận này mà thắng với cách biệt là ít thôi để um, còn dưỡng chân gặp trận trận sau gặp Napoli nữa thì còn vị trí trên bảng xếp hạng của thằng Empoli đang đứng vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng có 31 điểm sau 28 vòng đấu thì mùa giải này Empoli đang có một cái sự xa sức rất là nhiều trong những rất là nhiều trận đấu gần đây nha anh em thì mùa này Empoli đang có một cái thứ hạng không tốt cho mấy trong cái mùa giải này luôn thì mình sẽ tiến vào cái phần thành tích gần nhất của hai đội thì anh em thấy bên phía cái đội AC Milan thì trong uh, à, 5 trận gần nhất thôi thì AC Milan đã để thắng để thua hai trận và để hòa hai trận thì anh em thấy để thua trước Tottenham trên cái đấu đường cúp C1 thì um, nhưng mà lượt đi Tottenham ờ, AC Milan đã ăn với cái tỷ số là 1-0 trên sân nhà của mình để thu quà thằng Tottenham thì cũng không có gì là đáng kể như nè. Thì trước đó đợi, trước đó nữa thì để quà thằng Salentina với cái tỷ số là một điều, trước đó nữa để thua thằng UDC với tỷ số là 3-1. Thì gần đây um, AC Milan tuy được một cái trận thắng thằng um, à, Napoli anh em thấy trận gần đây nhất thì AC Milan đã thắng thằng Napoli với cái tỷ ờ, số là 4-0 thì anh em thấy City sắp gặp thằng Napoli trên đấu trường cúp C1 nhưng mà đấu trường Serie A thì thằng AC Milan đã thắng thằng Napoli với tỷ số 4-0 thì cái đó là cái sự giúp thằng à, AC Milan này nó hung mãn hơn thì nó sẽ đá hay hơn nữa nha anh em. Thì còn thành tích mà bên phía cái đội Empoli thì anh em thấy trong 10 trận gần nhất thì Empoli chỉ thắng được hai trận và để thua tới 5 trận và để hòa 3 trận thì nếu tính năm trận gần nhất thì Empoli chỉ mới thắng được thằng Ly thằng Ly là cái thằng rất là yếu nhưng mà Empoli gần đây mới thắng được thằng này thôi trước đó thì Empoli đã đã, đã thua một cái chuỗi trận là 4 đến 5 trận tức anh em thấy tới 8 trận liền mà thằng Empoli chưa có một trận thắng nào tới trận thứ 9 thằng Empoli mới có một cái trận thắng là 1-0 thôi thì anh em thấy nếu mà cái phong độ của thằng Empoli trong cái mùa giải này nó rất là thấp luôn nha anh em thì mình tiến vào cái phần mà thành tích đối đầu gần nhất thì trong 4 lần đối đầu gần nhất á, thì thằng AC Milan đã thắng hết 4 lần luôn anh em thắng hết 4 lần với cái tỷ số cách biệt là ít nhất là 1-0 thôi còn à, lần gần nhất là 3-1 nè lần trước đó là 4-2 lần trước 3-0 thì anh em thấy nếu mà trong cái lịch sử đối đầu thì toàn là bàn thắng nghiêng về phía AC Milan không thì cái trận này anh em cũng có thể đầu tư vào cái mã kèo AC Milan được nha nhưng mà anh em đầu tư theo cái cách nào để đúng cho tất cả anh em thì mình sẽ tiến vào cái phần mà cái trận đấu gần nhất cho tất cả anh em xem thì trận đó là thằng AC Milan là cái thằng sân khách nhưng mà nó ăn với tỷ số là 3-1 thì đây anh em thấy trong cái trận đó AC Milan chấp với cái mã kèo là một nhưng mà AC Milan ăn với cái tỷ số là 3-1 trong cái hiệp 1 không là đã không đều nhưng mà qua hiệp 2 thằng AC Milan nó chỉ cần trong vòng 2 à, phút bù giờ nó đã ghi được hai bàn anh em 2 phút bù giờ ghi được hai bàn nha thì à, còn góc góc trong cái trận đó thì anh em thấy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 đội nhà cái đang đánh giá cao của thằng à, AC Milan trong cái trận này. AC Milan đang có một cái sự thăng hoa do trận rồi mới vừa thắng cái thằng à, Napoli với cái tỷ số là 4-0 thì trận này AC Milan sẽ tung qua cái, đấy, đội hình mạnh để nâng cái chuỗi thăng hoa nó đi xa hơn nữa nha anh em. Bởi vậy nhà cái mới đánh giá cao của thằng AC Milan trong cái trận này chấp với cái mã kèo là 1,25 thì anh em có thể đầu tư vào cái mã kèo thằng AC Milan chấp được nha. Nhưng mà đầu tư sao cho đúng thì anh em chơi trang anh em cứ chờ mã kèo tụt xuống còn một quà một quà anh em hảo vào kèo nha thì anh em thấy trong cái lịch sử trận rồi hai này gặp nhau tới cái hiệp 2 mới có bàn thắng thì anh em có thể chờ cái mã kèo nó tụt xuống 0,75 hoặc là một quà thì anh em vào tỷ lệ anh em thắng sẽ cao hơn còn tài xỉu thì anh em có thể vào cái mã kèo tài mà anh em chờ kèo tụt xuống còn 2.5 tài xỉu còn 2.5 thì anh em vào cái mã tài mạnh tay cho mình thì đó là cái những cái mà lợi thế cho tất cả anh em chơi trang để anh em có thể đầu tư được những cái mã kèo đó thì mình sẽ tiến vào cái phần chốt kèo cho tất cả anh em luôn thì đây là mình chốt cái trận này cho tất cả anh em là nằm thằng AC Milan chấp 1 thì anh em chờ kèo tụt xuống còn một và anh em vào cái mã kèo trên và tài thì anh em cứ chờ tụt xuống còn không vậy à, 2 2,5 thì anh em vào cái mã cái kèo tài mạnh tay cho mình. Hiệp 1 thì anh em cứ nằm cái mã kèo trên thôi, hiệp 1 anh em nằm mã kèo trên chấp 0.5. Nhưng mà anh em có thể chờ trận đấu ra săn à, tầm 10 đến 15 phút thì anh em vào cái mã kèo đồng hoặc là mã kèo 0,25 thì tỷ lệ anh em thắng nó sẽ cao hơn nữa nha thì đó là ba cái mã kèo mà mình chốt cho tất cả anh em trong cái trận giữa AC Milan và Empoli thì anh em nào mà trùng máu với mình thì anh em theo những mã kèo mà mình cho tất cả anh em còn anh em nào không trùng máu thì anh em có quyền đánh nghịch lại những mã kèo mà mình cho tất cả anh em thì đó là ba cái mã kèo mà mình nhận định cho tất cả anh em thì còn anh em nào mà muốn vào nhóm của mình để chơi được nhiều kèo hơn giống như ngoại hạng Anh hoặc là La Liga nè hoặc là Bundesliga rồi mình có nhận định rất là nhiều trận cho tất cả anh em mà khi kênh này mình chỉ nhận định riêng cái trận Serie A cho tất cả anh em thôi anh em muốn chơi được nhiều kèo hơn thì anh em cứ vào nhóm của mình để anh em có thể